Sau bao nhiêu cửa ải thì thân phận của Big Mao thực sự cũng đã bị lột tẩy. Trong giáo đường u tối, một người đàn ông thần bí đi tới phòng sám hối. Anh ta chậm chậm lấy ra lá bài ở trong cuốn kinh thánh, mà đây là căn cứ bí mật chỉ có mình Trang Ho và Big Mao biết. Lúc này Trang Ho cũng nhẹ nhàng đi đến phía sau người đàn ông. Anh là Big Mao sao? Người đàn ông thần bí trầm mặc không lên tiếng. Thế nhưng Trang Ho làm sao có thể bỏ qua cơ hội quý giá như thế này cơ chứ? Anh ấy nắm lấy vai của hắn ta, nhưng khi hắn ta quay đầu lại thì lại đang đeo một chiếc mặt nạ trắng xóa, Tiếp theo hai người bắt đầu ẩu đả, Trang Ho lớn tiếng truy hỏi người đàn ông có phải là Big Mao hay không. Cuối cùng Trang Ho đẩy ngã anh ta xuống đất. Cái gì? Phía sau mặt nạ kia lại chính là gương mặt của chính mình. Gương mặt không chút biểu cảm đó nở một nụ cười lạnh lùng, giống như là gương mặt của ác mà đang đội lốt thiên thần vậy. Ống kính vừa chuyển, Trang Ho liền tỉnh lại từ sau cơn ác mộng. Quan sát xung quanh, Trang Ho phát hiện mình đang bị nhốt ở một căn phòng của bệnh nhân thần kinh trắng tinh. Trang Ho cố gắng dãy dụa để thoát ra khỏi những chiếc đai đang buộc mình lại. Lúc này y tá trưởng và một tên đô con răng vàng đi vào. Không nói nhiều lời mà tiêm cho Trang Ho một mũi tiêm. Hơn nữa còn bày ra một bàn đồ ăn trước mặt Trang Ho. Chính là không để cho anh ấy ăn. Ba ngày vẫn không cho anh ấy ngủ. Để cho anh ấy mệt lả mà ngất liệm đi. Mà mục đích bọn họ làm vậy là để cho tinh thần của Trang Ho bị kiệt quệ hoàn toàn. Mà Gong Ji Hun lúc này đang cùng với công tố viên ở phòng bên cạnh nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt. Đó là một loại thuốc nếu như bạn không nói thật thì sẽ vô cùng đau đớn. Rất nhanh sau đó Trang Ho đã bị dày vò đến mức mặt mày nhợt nhạt không chút thần sắc. Lúc này Gong Ji Hun chậm chậm bước vào, lấy loại thuốc đặc biệt kia tiêm cho Trang Ho. Cơn đau lập tức lan ra khắp người anh, trong cơn đau, dường như Trang Ho lại lần nữa rơi vào cơn ảo giác. Đột nhiên có một con chuột ở phía cuối giường bệnh của anh. Chú chuột này dường như đã tìm ra được thủ lĩnh của mình. Thế là nó liền bày ra tư thế phục tùng trước Trang Ho. Trang Ho cười vui vẻ mà chào hỏi nó. Thế nhưng giây tiếp theo, Nhìn thấy Trang Ho bị giày vò đến mức không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, Gong Ji-hun biết cơ hội đã đến rồi, Ông ta hỏi Trang Ho số tiền 100 tỷ won kia đang giấu ở đâu. Nhưng Trang Ho lại mơ hồ nói mình không biết, rồi hắn lại hỏi anh có phải là Big Mao không? Nhưng anh vẫn nói là mình không biết, tình huống gì thế này? Lẽ nào chưa tiêm đủ liều sao? Nhưng công tố viên lại nói nếu tăng liều lượng thì rất có khả năng tim sẽ ngừng đập. Thế nhưng Gong Ji-hun không hề quan tâm đến tính mạng của Trang Ho. Hắn định tiếp tục gia tăng liều lượng thuốc cho anh, thế nhưng lại phát hiện Trang Ho đã ngất đi. Trong cơn mê, Trang Ho nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ khi ở bên Mi Ho. Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu đã khơi dậy mong cầu được sống trong Trang Ho. Chính vào lúc Trang Ho tỉnh lại sau khi bị dội nước lạnh lên người, phát hiện Gong Ji-hun đang chuẩn bị gia tăng liều lượng thuốc cho mình. Trang Ho cuối cùng cũng nói ra câu trả lời, núi Gù Đan. Cái gì cơ? Núi Gù Đan. Dấu hiệu vị trí A2. Tôi đã giấu tiền của các anh ở đó. Sau khi có được câu trả lời, Gong Ji-hun sung sướng đến phát sổ. Nửa đêm liền đưa theo người tới địa điểm đó để đào tiền. Kết quả là sau khi đào một hồi lâu thì cũng đào được một cái hòm. Sau khi mở cái hòm kia ra thì phát hiện ra trong đó có một thỏi vàng. Quả nhiên là hắn ta đã bị Trang Ho lừa, mà không biết được rằng số tiền đó căn bản là không hề nằm ở đây. Một người đàn ông thần bí đã đào nó lên từ dưới bùn lầy, rồi đi đến căn phòng để xác. Sau khi quay về bệnh viện, Gong Ji-hun mặt mày nhem nhuốc chất vấn Trang Ho. 100 tỷ won sao lại biến thành một thỏi vàng thế này? Trang Ho nghe thấy thế thì vô cùng ngơ ngác, bản thân mình rõ ràng là nói bừa địa điểm kia ra, muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian để tháo chạy. Sao ở đó lại có vàng thật? Là Big Mao, lúc này Trang Ho dám chắc rằng Big Mao đang âm thầm giúp đỡ mình, thế nhưng lúc mà anh ấy nói ra địa điểm, trong phòng chỉ có duy nhất ba người họ, không quan tâm nữa, Trang Ho kiên định tin rằng chỉ cần bản thân mình kéo dài được thời gian, thì bích mau nhất định sẽ tới tìm mình. Người đàn ông chậm chậm đưa tay ra, muốn bóp chết người đàn ông yếu đuối đang nằm trên giường. Ánh mắt chết chóc của ông ấy như đang đưa ra quyết định cuối cùng. Thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông tay, ngồi xuống bên cạnh nhìn ông lão, tiếp đó nhìn lên chai dung dịch đang từ từ truyền vào người ông ta, rồi nghĩ ra một cách thức vô cùng tàn nhẫn. Hóa ra trước đó thị trưởng Choi đưa vợ của mình cùng đến thăm người đàn ông này. Viện trưởng kiểm tra cơ thể cho ông ấy, không thể không lộ ra biểu cảm đầy lo lắng. Đã bảo chủ tịch không được căng thẳng rồi mà. Không có cái bắt nào tử tế cả. Ta nghĩ rằng phải có ai đó tiếp quản công việc kinh doanh của mình. Ngài cảm thấy chồng của cháu thì thế nào ạ? À? Cháu có thể dùng tâm tư đặt vào chồng của mình. Để dùng cho sự nghiệp của ta không được sao? Mà lúc này ở trong cống nước có một con chuột cực lớn, cũng đang chiến đấu với tính mạng yếu ớt mà nằm trên nền đất. Bên cạnh còn vài con chuột nhắt dường như chúng đang chờ đợi người kế nhiệm tiếp theo. Thị trưởng Choi cũng đang ở bên ngoài, gấp rút mà chờ đợi việc kế nhiệm ông lão kia. Sau khi nhìn thấy vợ ra ngoài, ông ta lộ ra vẻ mặt đầy mong chờ bước vào bên trong. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của ông lão, thị trưởng Choi đã hiểu ý của ông ta, việc bản thân mình trở thành người kế nhiệm là điều khó có thể xảy ra. Thế nên anh ấy mới có hành động như vừa nãy, mà lúc này một người đàn ông với hình xăm thuộc tổ chức Big Mao nằm trên ngón tay, bỗng vứt chiếc bật lửa xuống bệnh viện thần kinh mà Trang Ho đang ở để tạo ra một vụ hỏa hoạn. Y tá trưởng vừa mới gọi điện báo cảnh sát, đối phương lại nói với cô ấy rằng họ đã sắp xếp cảnh sát tới đó rồi. Cái gì cực? Các anh đã xuất phát rồi sao? Là ai đã báo án vậy? Điện thoại còn chưa tắt các chiến sĩ cứu hỏa đã có mặt ở bệnh viện, mà bệnh viện tâm thần lúc này đã biến thành một đám hỗn loạn. Trang Ho nhân cơ hội này để tháo chạy, nhưng lại bị tên đô con răng vàng chặn lại. Hắn còn vật ngã anh xuống đất, thậm chí còn không ngừng tra tấn Trang Ho. Đã lâu rồi hắn chưa vui như vậy. Tên côn đồ để lộ ra nụ cười say đắm lòng người. Chính vào lúc hắn ta chuẩn bị ra tay, thì bỗng một cây gậy sắt đã đánh ngã hắn xuống đất. Chỉ nhìn thấy sau khi chiến sĩ cứu hỏa kia bỏ mũ xuống, liền vội vàng chạy đến bên cạnh Trang Ho. Hóa ra đó chính là cậu em Jerry vừa mới ra tù. Sau đó Jerry dìu Trang Ho tháo chạy khỏi bệnh viện tâm thần hỗn loạn kia. Thế nhưng trên đường tháo chạy, luôn có người cứ đuổi theo họ không ngừng. Jerry dùng tuyệt chiêu khiến chiếc xe xoay một vòng 360 độ tuyệt đẹp, sau đó đạp ga bỏ chạy mới cắt đuôi được tên bám đuôi kia. Cuối cùng cậu ấy đưa Trang Ho đến một nơi vắng người rồi dừng xe lại. Còn chưa đợi Trang Ho hỏi đã xảy ra chuyện gì, Jerry liền lấy ra một chiếc chìa khóa xe, rồi bảo anh ấy hãy lái xe rời khỏi đây. Đều tại em để anh uống chai nước có độc kia Nếu như cậu vì chuyện đó mà cảm thấy áy náy Em đã nhận tiền của Big Mao Cậu nhìn thấy Big Mao rồi sao Họ chuẩn bị đuổi đến rồi anh mau đi đi Sau khi Jerry để Trang Ho rời khỏi xe liền lái xe vượt qua thông đạo Anh ấy vì để Trang Ho có thêm nhiều thời gian để tháo chạy Cho nên đã quyết định dùng thân mình làm con mồi Để dụ kẻ bám đuôi kia Rất nhanh anh ấy đã bị đám bám đuôi kia chặn đường lại Những đám người áo đen trong xe bỗng vây quanh xe của Jerry Jerry quyết định đạp mạnh chân ga phóng về phía trước. Lúc này Trang Ho mặc một bộ quần áo mới rồi lái xe rời đi. Lại bắt gặp một vụ tai nạn khủng khiếp, chỉ nhìn thấy người nằm đó lại chính là cậu em Jerry. Cảnh tượng này khiến Trang Ho vô cùng đau đớn, không kiểm soát được mà chôn chân ở hiện trường. Thế nhưng khi nhìn thấy Gong Ji-hun đang đứng ở bên đường, Trang Ho chỉ đành kéo mũ xuống mà vội vàng rời khỏi đó. Rất nhanh phía cảnh sát đã nhận định rằng Trang Ho đang vượt ngục, mà phát ra thông báo truy nã anh. Bố vợ và Mi Ho nhìn thấy tin tức đó, thì liền để lộ ra ánh mắt không dám tin vào sự thật. Còn lão đại trong trại giam nhìn thấy tin tức này thì càng thêm khẳng định rằng Chàng ho chính là Big Mao Anh ta đã nói sẽ ra tù trước tôi Tôi lúc đó vẫn không tin Đại ca, em chưa từng nghĩ cậu ta sẽ vượt ngục Cậu ta đúng là trai lì mà Chúng ta cần phải học hỏi Đó là cách con người ta phát triển đấy Phía cảnh sát đang cầm theo bức ảnh của người đàn ông bị truy nã để kiểm tra Chỉ nhìn thấy người đàn ông ở trong xe căng thẳng mà cúi đầu xuống Sau khi so sánh với người trong ảnh Cảnh sát phát hiện anh ta chính là Trang Ho người đang vượt ngục vốn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị bại lộ. Trang Ho căng thẳng nắm chặt tay lái, chuẩn bị sẵn tâm lý để phá vỡ hàng rào chắn của cảnh sát. Nào ngờ giây tiếp theo, người cảnh sát đó lại thả cho Trang Ho rời đi. Cảm ơn đã phối hợp. Đến Trang Ho cũng kinh ngạc mà nhìn về phía anh ta. Trang Ho căn bản là không hề biết người cảnh sát đó. Sau đó anh vội vàng rời khỏi trạm kiểm soát của cảnh sát. Lúc này khi nhìn vào phía sau tai của người cảnh sát, liền phát hiện ra anh ta có một hình xăm của tổ chức Big Mao. Sau khi chạy thoát khỏi sự truy đuổi, Trang Ho dựa theo sự chỉ dẫn của điện thoại, cuối cùng cũng đến được căn phòng an toàn. Sau khi bình tĩnh lại, Chang Ho nhớ lại hiện trường nơi mà Jerry mất mạng. Đau đớn mà đánh rơi chai nước ở trong tay xuống đất. Tôi sẽ không giống như Jerry đáng thương. Sẽ không bị anh lợi dụng. Tôi cũng sẽ không chết như thế. Cảm ơn anh đã chứng minh với tôi rằng anh đức thị là một kẻ xấu. Big Mao. Lúc này Miho biết được tin chồng của mình bị truy nã cũng không tài nào yên tâm nổi. Tình hình hiện tại phải nhanh chóng tìm cách liên lạc với Trang Ho. Đột nhiên người bố ở bên cạnh an ủi khiến Mi Ho nghĩ ra một cách. Cô đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, không chỉ có thể khiến Trang Ho tránh được sự truy đuổi của cảnh sát, hơn nữa còn có thể an toàn liên lạc được với anh ấy. Thế là ngày hôm sau, Mi Ho bắt đầu hành động. Hóa ra cô ấy đưa theo bố và luật sư cùng một đám phóng viên tới, bao vây công tố viên chuẩn bị đi làm lại, rồi bắt đầu chất vấn ông ta. Chồng của cô không hề vượt ngục mà đây hoàn toàn là một vụ bắt cóc. Vì sao sau khi chồng cô bị bắt cóc, lại còn bị vu oan là vượt ngục? Đối mặt với sự chất vấn của Mi Ho, công tố viên Choi cũng không hề yếu lý. Ông ta nhận định hành vi của Trang Ho chắc chắn là vượt ngục. Thế nhưng mục đích của Mi Ho không chỉ có vậy. Tiếp đó Mi Ho đưa theo bố và luật sư đến tận văn phòng để làm phiền ông ta. Thậm chí cả lúc ông ta đi vệ sinh cũng không ngừng bám giết lấy. Cuối cùng Mi Ho còn quyết liệt hành động đối đầu với phía cảnh sát. Thế là tin tức về vợ của Big Mao đang kháng nghị ở trước văn phòng công tố. Rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng lan truyền khắp trang mạng. Mà Trang Ho lúc này, sau khi biết được tất cả những chuyện mà Mi Ho đã làm vì mình, dường như cảm nhận được Mi Ho đang cố gắng liên lạc với anh. Cũng trong giây lát mà hiểu được mục đích những chuyện mà vợ anh làm ra, thế là anh ấy liền tới văn phòng công tố, đứng ở một trạm xe lửa đã bỏ hoang, rồi dùng kính viễn vọng mà nhìn về phía vợ của mình. Lúc này Mi Ho lại bị màn hình quảng cáo lớn từ xa thu hút. Chỉ nhìn thấy trên màn hình kia, có một người đàn ông đang dùng một đơn bảo hiểm để cầu hôn người con gái. Điều này khiến Mi Ho bất giác nghĩ tới cảnh tượng Trang Ho từng cầu hôn mình. Chúng ta kết hôn đi, Đây là cầu hôn đó sao Anh dùng một món bảo hiểm mà không biết bao giờ mới lấy được để cầu hôn em sao Anh sẽ khiến em sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại Mi Ho kích động lập tức hiểu ra Đây chính là ám hiệu mà Trang Ho muốn gửi tới cho cô Thế là cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra Gọi điện tới số điện thoại ở trên màn hình Cuối cùng hai người họ đã liên lạc được với nhau Trong cuộc điện thoại Mi Ho biết được Trang Ho đang đứng ở trạm xe lửa bỏ hoang nhìn mình từ xa Điều này càng khiến cô ấy đau lòng vì anh Vì sao họ rõ ràng là không hề làm sai gì cả Mà bây giờ chỉ có thể dùng cách này để gặp nhau Nghe thấy tiếng khóc của Miho, Chang Ho liền tự tin mà nói với cô ấy. Từ giờ trở đi, anh sẽ là người kiểm soát mọi chuyện. Mà bên này, bộ ba VIP chuẩn bị đưa ra lời biện hộ vô tội trước tòa lại vô tình nhìn thấy tin tức. Ba VIP giết hại giáo sư Seo lại một lần nữa xuất hiện khắp các trang mạng. Điều này khiến chúng vô cùng lo lắng mà cầu cứu sự giúp đỡ của Gong Ji-hun. Thế nhưng Gong Ji-hun lại bày ra bộ mặt ung dung rồi bảo chúng không cần phải lo lắng. Ông ta đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi. Rất nhanh đã đến ngày ba VIP đưa ra lời biện hộ, Trước cửa tòa án, bà viết bị một đám phóng viên bao quanh không ngừng truy hỏi. Liệu có phải bọn họ là người truy sát giáo sư Seo không? Ba người họ tự tin nói với tất cả phóng viên rằng, đợi đến khi buổi thẩm vấn kết thúc họ sẽ biết đáp án. Thế là ba người họ không tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên nữa, mà bước nhanh vào trong tòa án. Cùng với đó là sự xuất hiện của thẩm phán. Buổi biện hộ kêu gọi vô tội này chính thức bắt đầu. Thế nhưng chúng không hề biết rằng, bên ngoài đang có một buổi trực tiếp theo dõi vụ án của họ. Thậm chí vụ án này còn thu hút vô số sự quan tâm của cư dân mạng, đẩy sự việc lên hot search. Tiếp đó ống kính của buổi livestream bỗng hướng về phía nhà kho. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng điển trai, đang đi về phía ống kính của buổi livestream dưới ánh nắng mặt trời. Tôi có thể dự đoán kết quả của buổi thẩm phán ngày hôm nay không? Được rồi, tới đây thôi. Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.